cho anh chị rồi chào anh em nhé tiếp tục quay lại của game hắc bầu cua của bên ờ, cơ sở lộc phước tài ngày hôm nay đó thì trên ờ, cái rút ờ, này mình làm rất nhiều loại về game để anh em chơi mùa dịch này anh em nhé mùa dịch này thì anh em không có đi đâu được á thì ở nhà nếu như mà chơi game bất kể game nào trên set play nha anh em nhé đó từ bầu cua tài xỉu ha đó, nói chung là về game mới nhất hiện nay đó, thì cái game mới nhất của bên cơ sở lọc tài là game bầu cua 2022 là các anh em phải đao trực tiếp về trên xe play anh em nhé đó quản này là công thức của nó đánh trên trực tiếp trên xe play đó anh em chỉ cần vào ghi chữ bầu cua 2022 đó là cái bầu cua mới nhất hiện nay anh em nhé bầu cua 2022 đó anh em không mình đang đứng tốt đó bầu cua 2022 thì bất kể cái game nào trên đây thì mình cũng đều cung cấp cho anh em được ha đó hoặc là anh em muốn ra một cái bầu cua 2022 này về để em chơi thì hồi nãy là mình vừa đau rồi đó mình sẽ test cho anh em xem cái bộ bầu cua 2022 này như thế nào thì tất nhiên các anh em chơi làm tay em thì phải có công thức để có thể đánh được chiến thắng hoàn toàn về bộ game này đó, còn anh em nào muốn làm cái về bộ game mà đã trực tiếp trên sát play này á đó, thì mình sẽ liên hệ với mình qua số điện thoại là 07860124 nha hoặc là 0786041224 kết nối anh em kết nối Zalo đó và chụp cái màn hình game từ CH Play ví dụ như anh em muốn chơi ha đó bất chơi muốn cái game này các anh em vào CH Play chụp lại màn hình này cho mình đó gửi qua cho mình ha đó chụp lại cái game này anh anh em muốn chơi á ví dụ giờ anh em muốn chơi cái game này anh em vào đây chụp lại gửi qua màn hình đó hoặc là các anh em trực tiếp vào cái game luôn tải về vào trực tiếp cái game này luôn đó, và trực tiếp và các anh em đọc cái mã số gửi chụp hình gửi cái mã số này dưới qua cho mình nha đó là mình sẽ có công thức đánh tem cho anh em ha thì bây giờ mình sẽ ờ, làm video clip đó mình sẽ lắp và mình sẽ sóc mình sẽ đánh cho anh em xem được cái hiệu quả tuyệt đối chuẩn xác nha anh em nha đó. thì công thức đánh thì mình không thể nào mà chỉ cho anh em tất tật được đó tại vì mình còn để cho anh em nhiều anh em chơi nữa đúng không anh em đó như cái cây này con cá con nai con cua đó. thì ván này cá nai cua thì ván sau nó sẽ ra con gì đó thì các anh em sẽ chờ đợi cho mình ha cá nay cua thì mình sóc này đó cá nay cua thì ván sau này nó sẽ ra theo như mình thì mình quấn con tôm anh em nhé theo như mình mình sẽ quấn con tôm anh em nhé đó có anh em không hai nay một tôm đúng không anh em đó đó thì một cây mình đã quấn chuẩn rồi đúng không anh em mình quấn chuẩn con tôm rồi đó thì làm sao không chết được đúng không nếu như người ta làm cái mà có bạn game này đó mình đánh thì nói chung là không bao giờ thua được anh em nhé hai nay một tôm tiếp tục mình sóc này đó, rồi mình đoán thì nó sẽ ra con gì đó hai nay một tôm thì khẳng định với anh em khoáng này các anh em muốn tức tay về cho mình con gà hai anh em nhé đó tức tay đánh về cho mình con gà nha anh em nhé đó để mình dở coi có con gà không nha đó các anh em thấy không gà cua tôm đúng không anh em đó gà cua tôm mình quấn chuẩn được hai cây rồi đúng không anh em đó, làm sao mà quấn chuẩn được như thế này đó thì anh em hãy liên hệ với mình nhé gà cua tôm tiếp tục mình sẽ quấn cho anh em à, thêm vài cây nữa nha mình sóc nè rồi như cái bán này cái này em trăm phần ngàn cho mình luôn nha trăm phần ngàn về con tôm cho mình nha đó, trăm phần ngàn về con tôm này cho mình nha đó mình dỡ coi có tôm nha ok hai tôm một cua đúng anh em chuẩn không tuyệt đối luôn anh em nhé đã nói về game hack như thế này thì không bao giờ sai hai tôm một cua đó các anh em thấy không hai tôm một cua tiếp tục mình sóc nè đó thì cái bán này nó sẽ ra con gì đây đó, anh em hai tôm một cua đó thì bây giờ mình sẽ quýnh tích tay về cho mình con cá luôn anh em nha đó một cây nữa thì mình sẽ khép lại cái video này tại đây nha anh em nha đó coi thử chính sách tuyệt đối tới đâu hai con cá một con bầu đúng không anh em ok chưa đó các em cần cho mình à, đánh thêm một cây nữa không hai cá một bầu giờ mình quýnh cả ngàn cây không bao giờ sai luôn anh em nha đó nhưng bây giờ là hai cá một bầu đúng không mình sóc này đó mình sóc hai cá một bầu thì bây giờ mình sẽ quýnh cho mình về con bầu nha anh em nha quýnh tức tay vượng bầu luôn này đó người ta lắc cái mình quýnh tức tay vượng bầu nha anh em nha dở này hai bầu một nai ok chưa tuyệt đối luôn anh em nha không bao giờ sai đó, khẳng định với anh em giờ mà cho mình làm video clip mà giờ tới uh, sáng mai ngồi nói cho anh em thì nói chung không bao giờ mình sai một cái nào đấy đó là công thức để anh em có thể đi săn người ta quýnh đó, làm tay em còn nếu như anh em muốn làm cái về cái bản game 2022 này mới nhất luôn anh em nha đó năm này mới 2021 à nhưng mình đã cho ra năm 2022 này cái game này rồi đó để anh em có thể chơi đó, làm sao cho nó chiến thắng hiệu quả nha các anh em làm tay cái á, thì hãy liên hệ với mình mình sẽ chỉ anh em cách làm cái sau nha anh em nhé đó thì anh em xem nhớ xem hết video game này đó và đồng thời đăng ký kênh và nếu như anh em muốn được sở hữu cái game này liên hệ 07860124 nhé hoặc là 0786041224 nhé chúc anh em năm 2021 này thành công chào anh em